rời xa trái tim tình mình là thế sâu người đi lành cắp một trái tim không như nụ hoa phe sắc hương thật nồng nàn không như người ta đầy phấn son không mang lời yêu lời dối gian khi gặp anh không như người ta dành cho anh người quay lưng bỏ đi mang theo hết những gì qua những phút đam mê này còn đâu đành xa đi thật sâu khi bóng tối còn đầy. chơi với mình em niềm đau xót sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào sao anh bỏ em tình ấm êm sao anh đi xa tình yêu đó biết cay đắng tình đó với em là trái tim rời xa trái tim tình mình là thế sao người đi lành các một trái tim không như nụ hoa phe sắc hương thật nồng nàn không như người ta đầy phấn son không mang lời yêu lời dối gian khi gặp anh không như người ta dành cho anh còn đâu Đành ra đi thật sâu khi bóng tối còn đây Chơi với mình em niềm đau xốn Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn ngày ngào Sao anh bỏ em tình ông em Sao anh đi xa tình yêu đó biết cay đắng Tình đó với em là trái tim Em không giao sánh đi với anh trên cuộc đời Em không bằng ai nào hướng lòng cháy với gian dối người hỏi em yêu anh bằng trái tim sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn ngàn hao sao anh bỏ em tình ông em sao anh đi xa tình yêu đó biết cay đắng tình đó với em là trái tim em không so sánh đi với anh trên cuộc đời em không bằng ai nào thương trong hơi sương lạnh lùng truyền hơi ấm cùng nhau Có tiếng ai thầm bước cho chúng mình nào nào Như những hôm tan hồng ba hẹn hò sống chơi Em quá ngây thơ dài anh thì mới lên mười Ta lên vùng đồi cao đầy hoa lá vàng tươi Hai trái cây còn sâu mình chia đôi nữa trong nhịp đời chơi vơi hơi sương lạnh lùng chuyện hơi ấm cùng nhau có tiếng ai thầm bước cho chúng mình nào nào như những hôm tan hồng ta hẹn hò sống chơi em quá ngây thơ dài ăn thì mới lên mười ta lên vùng đồi cao đầy hoa lá vàng tươi hai trái cây còn sống hai đứa chia đôi ôi tháng năm đã xa mãi dần tuổi thơ nhớ thương mấy thỏa mong chờ em vẫn thầm tìm kiếm trong mưa phút xưa em đêm theo dòng đâu trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi ôi cung trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời